là sám giảng quyển nhất khuyên người đời tu niệm kính thưa chư quý thính giả và quý đồng đạo đây là quyển thứ nhất đức thầy viết lúc còn ở tổ đình thánh địa hòa hảo khoảng trung tuần tháng 8 năm kỷ mão 1939 ngài viết lối văn dần điệu lục bát dài 912 câu khởi đầu bằng câu hạ